Sáng nay 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ bé 8 tuổi bị dì ghẻ đánh đến tử vong. Theo ghi nhận của tuổi trẻ online, từ 6 giờ sáng, khi cánh cổng tòa còn chưa mở, người dân đã tập trung tại đây để theo dõi. Đến hơn 7 giờ, hai bị cáo lần lượt được dẫn giải đến phiên tòa. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, bị truy tố về tội giết người, hành hạ người khác. Còn Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu VA tại phường 22, quận Bình Thạnh. Trong thời gian này, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của cháu A một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ liền dẫn đến việc cháu tử vong. Con Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu A Nhìn thấy Trang đánh và hành hạ con ruột nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở con mình. Có lúc Thái còn cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu A, giúp sức cho Trang hành hạ cháu A. Khi biết Trang đánh cháu A đến tử vong, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu camera để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở việc điều tra. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tòa để chuẩn bị cho việc xét xử vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị màn chiếu, TV an ninh phiên tòa cũng được thắt chặt. Mình muốn bản án mà để coi xét xử lấy lại công bằng cho bé Nga Nga đúng người đúng tội. Dạ, quốc tịch Việt Nam. Họ và tên cha. Dạ, họ và tên cha Nguyễn Ngọc Khánh. Nguyễn Ngọc Khánh. Họ và tên mẹ. Dạ, họ và tên mẹ Võ Thị Minh Tâm. Võ Thị Minh Tâm, cha mẹ còn sống hết không? Dạ thưa con Bản thân bị cáo trước đây có bị tòa án nào xét xử về tội gì không? Dạ thưa không ạ à. Có bị chính quyền cơ quan công an địa ở đâu xử phạt hành chính lần nào không? Dạ thưa chưa ạ à. Trong vụ án này bị cáo bị bắt giữ vào ngày tháng năm nào? Dạ ngày 23 tháng 12 năm 2021 ạ. À. Ngày 23 tháng 12 năm 2021. Dạ đúng ạ. À. Bị cáo đã nhận được cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ đã nhận được rồi ạ. À. Nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày hôm nay của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ thưa đã nhận được rồi ạ. À. Nhận chưa? Dạ đã nhận rồi ạ. À. Có ý kiến gì đối với quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án không? Dạ thưa không ạ. À. Có đồng ý xét xử vào ngày hôm nay không? Dạ thưa có ạ. À. Bị cáo về chỗ ngồi. bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị cáo khai họ và tên dạ, Nguyễn Kim Trung Thái ngoài Nguyễn ngoài tên Nguyễn Kim Trung Thái ra còn có tên nào khác nữa không dạ không ạ bị cáo sinh năm mấy dạ 1985 sinh ra tại đâu dạ thành phố Hồ Chí Minh nói chậm và nói rõ luôn dạ thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh nơi đăng ký thường trú là 187 trên 13 đường phủ phường Đá Cao Quận Nhất đường gì dạ đường Điện Phủ phường Đá Cao đường Điện Nguyễn Phủ phường Đa Cao quận mấy là quận Nhất hả quận Nhất quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh dạ. nơi cư trú trước khi bị bắt dạ 187 trên 13 đường Nguyễn Phủ phường Đa Cao quận Nhất số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 quận Bình Thạnh đó phải không là cái đó chủ à, dạ. đúng không dạ 1605 bị cáo nói chậm và nói rõ lên dạ. có đúng không dạ đúng rồi nghề nghiệp trước khi bị bắt dạ nhân viên văn phòng học đến lớp mấy rồi dạ đại học rồi hả đại học rồi. đại học dân tộc dạ kinh giới tính dạ không. tôn giáo dạ không có theo tôn giáo nào không dạ không quốc tịch dạ việt nam họ và tên cha dạ nguyễn kim thiện Nguyễn Kim Thiện Họ và tên mẹ Dạ Nguyễn Thị Tuyết Mai Cha mẹ còn sống mấy con? Dạ còn Bị cáo có, có vợ chưa? Bản thân bị cáo đã có vợ chưa? Dạ có vợ đi dị rồi Họ và tên người vợ đã đi dị? Dạ Nguyễn Thị Hạnh Có mấy người con? Dạ hai Người con lớn sinh năm mấy? Dạ 2013 Người con nhỏ? Dạ 2015 bản thân bị cáo trước đây có bị tòa án nào xét xử về tội gì không dạ không ạ có bị chính quyền địa phương hay cơ quan công an ở đâu xử phạt hành chính lần nào không dạ không trong vụ án này bị bắt giữ vào ngày tháng năm nào dạ 30 tháng 12 2021 ạ. 30 tháng 12 tháng 12 năm 2021 想。 trên cao xa vời con khóc oà vì thương nhớ mẹ bầu trời hoang vu lạnh giá ước ao mẹ ôm con vang lòng con chưa biết ban mai nắng hồng con chưa biết hơi ấm mùa đông mẹ ơi con thương mẹ lắm mẹ biết không chưa ra đời nhưng con phải lìa xa loài người khi trời ban cho sự sống mẹ biết là con đã rất vui con chưa nghe được tiếng nói cười chưa nghe thấy câu hát đầu nồi chưa nghe hạt mưa rơi thấy ông mặt trời rồi con bỗng thấy nước mắt mẹ rơi nguyện cầu cho con bên đây thế giới tiếng kinh truyền đi trong đêm tối con nghe lòng mình vơi đi nỗi đau mồ côi mẹ ơi mẹ hãy gắng sống đời vui con bây giờ bên đây thế giới vẫn yêu mẹ không mang che quán dù là một ngày đau mang mẹ đã là mẹ của con rồi trên cao xa vời con khóc òa vì thương nhớ mẹ bầu trời hoang vu lạnh giá ước ao mẹ ôm con vào lòng con chưa biết ban mai nắng hồng con chưa biết hơi ấm mùa đông mẹ ơi con thương mẹ lắm mẹ biết Chúa ra đời nhưng con phải lìa xa loài người khi trời ban cho sự sống mẹ biết là con đã rất vui con chưa nghe được tiếng nói cười chưa nghe thấy câu hát đầu nồi chưa nghe hạt mưa rơi thấy ông mặt trời tôi còn bỗng thấy nước mắt mẹ rơi nguyện cầu cho con bên đây thế giới tiếng kinh truyền đi trong đêm tối con nghe lòng mình vơi đi nỗi đau mồ côi mẹ ơi mẹ hãy gắng sống đời vui con bây giờ bên đây thế giới vẫn yêu mẹ không mang trái quan là một ngày đau mang mẹ đã là mẹ của con rồi dù là một ngày đau mang mẹ đã là mẹ của con rồi